Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trong tù Nguyễn Đức Trung đang chờ người kế nhiệm, Trung Ngọc Anh có thoát đằng trời Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc vào hôm 12 tháng 5 Ông Nguyễn Phú Trọng đã chứng tỏ sức mạnh không thể lay chuyển Kết thúc của hội nghị, nhiều người đợi một cơn địa chấn thực sự Đó là xử lý hàng loạt những nhân vật được lên danh sách trước đó Ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long là hai nhân vật đang được chờ đợi nhất Việc cấu kết với công ty Việt Á là hành động phi nhân tính, không ai có thể chấp nhận được và đặc biệt điều này nghiêm trọng khi các đảng viên cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện. Hai con người này cần phải bị trừng trị và điều gì đến sẽ phải đến. Đó là chiều ngày 18 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Theo các mức độ kỷ luật trong đảng như khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ, thì Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn bị cảnh cáo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên bị khiển trách. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh bị kỷ luật. Như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng đang từng bước đưa ông Chu Ngọc Anh đến gần với nhà tù hơn nữa. Vụ án liên quan đến công ty Việt Á là một đại án. Rất có thể nhiều quan chức khắp nơi ở Việt Nam đang dính vào và sẽ lần lượt sổ khám cũng như nhận những án tù kéo dài. Nếu làm sạch vụ này, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tăng thêm uy tín không ít. Cấp dưới của ông Trung Ngọc Anh bị kỷ luật rất nặng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ khỏi đảng ông Trịnh Thanh Hùng, ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ, Phó Bí thư Trí Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam. Ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Thiện Thành, Nguyên Bí thư Chí Bộ, nguyên giám đốc văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước cũng bị cảnh cáo. Ông Lê Bách Quang, Chủ tịch các hội đồng tư vấn, hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học nghiên cứu, chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm, phát hiện COVID-19, khiển trách ông Nguyễn Đình Hậu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư tri bộ, Vụ trưởng Vũ khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế, khoa học và kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ. Danh sách này cứ ngày một dài mãi vì đây là tội ác gây ra cho nhân dân Việt Nam có thể đem đến hạp chết cho hàng ngàn người vì bộ thét dởm này. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Cũng tại kết luận của kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cựu bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Được biết, ông Trung Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ từ tháng 4 năm 2016. Ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuối tháng 9 năm 2020 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16. Trong Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trung Ngọc Anh là người có vị trí cao nhất, là nhân sự thuộc Bộ Chính trị quản lý. Vậy nên, quy trình kỷ luật ông Trung Ngọc Anh cũng lâu hơn và khó khăn hơn những người khác. Tất cả đều phải đúng quy trình. Hiện nay, sự nghiệp chính trị của ông Trung Ngọc Anh như đang bị trồng vào thòng lọng. Những sợi dây thòng lọng ấy chính là ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải ai khác. Cứ sau một thời gian, ông Trọng lại thít chặt một ít sự nghiệp chính trị của ông Trung Ngọc Anh xem như không còn cơ hội thăng tiến nữa. Giờ phải chạy chọc làm sao để không bị vào tù, chứ không thể nào hy vọng của sự nghiệp thăng hoa. Hoặc tìm cách trốn ra nước ngoài, nhưng rất khó vì hiện nay ông ta đang bị canh giữ nghiêm ngặt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Hà Nội cũng đang chờ ông Trung Ngọc Anh. Chiếc ghế chủ tịch thành phố Hà Nội xem ra là chiếc ghế có rất nhiều hung hiểm ông Nguyễn Đức Trung đã vào tù khi đang ngồi chiếc ghế này và giờ thì Trung Ngọc Anh cũng đang sắp phải vào tù nốt. Nếu không lo chạy trọt từ người cao nhất thì e rằng ngày ông Trung Ngọc Anh đoàn tụ với người tiền nhiệm Nguyễn Đức Trung trong nhà Lào sẽ không còn xa nữa. Số phận của Trung Ngọc Anh như ngàn cân treo trên sợi tóc, cứ mỗi lần Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhóm họp là một lần ông Trung Ngọc Anh lo lắng. Tốt hơn hết, ông Trung Ngọc Anh nên chờ đợi tình huống xấu nhất. Sốc, hàng loạt quan chức dính mỹ nhân kế gục ngã. Nàng ấy là ai? Mới đây, chuyện ông Lê Minh Trung, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bị gái quật vẫn còn đang nóng hổi. Cũng vì nhiều tiền, thiếu đạo đức nên sinh ra đổ đốn, hư, thần mất nết đến như vậy. Có tiền thì muốn gái đẹp, lập phòng nhì, phòng ba để hưởng lạc. Đấy là mẫu số chung của rất nhiều quan chức phải nói rằng rất nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam dính đến các vụ việc về các cô gái. Nhu cầu về các cô gái trong cơ quan nhà nước có thể nói là rất lớn. Có cầu thì ắt có cung. Với lực lượng lãnh đạo mê gái, nhiều tiền, quản lý nguồn vốn lớn thì việc dùng mỹ nhân kế để hạ gục hàng loạt quan chức là chiêu vô cùng hiệu quả. Ai nhìn ra cơ hội thì người đó sẽ mâu giàu, đó là điều dễ hiểu. Đây là hình ảnh mỹ nhân Hoàng Thị Thúy Nga. Vào ngày 18 tháng 5, báo chí của nhà nước cho biết có một mỹ nhân đã khiến cho năm giám đốc Sở Y tế Giáo dục vào tù. Và đó là ai? Cho đến nay, đã có ít nhất 5 giám đốc Sở Y tế, Sở Giáo dục của nhiều tỉnh dính vào lao lý bởi liên quan đến doanh nghiệp do một phụ nữ có nhan sắc sáng lọc. Danh sách này có thể còn chưa dừng lại. Nữ doanh nhân này được nhắc đến ở đây là bà Hoàng Thị Thúy Nga, 48 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty tập đoàn Hành trình Thành Công Mới có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nga còn là người nắm giữ quyền chi phối tại nhiều doanh nghiệp khác như công ty công nghệ cao ETQ, công ty NSJoy. Hoàng Thị Nga có quan hệ quê tại Bắc Giang, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Bà Hoàng Thị Thúy Nga được biết là một doanh nhân khá kín tiếng. Được biết vào ngày 17 tháng 5, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng Kinh tế và Buôn lậu C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn 9 người có liên quan. Trong số này có ông Hoa Công Hậu, nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh và Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty NSG Group. Đây là hình ảnh 3 trong 5 mày dâu đã phải ngã gục trước mỹ nhân, đó là Hoa Công Hậu, Phan Huy Anh Vũ, Cao Minh Trù. Theo C03, qua điều tra ban đầu xác định bà Hoàng Thị Thúy Nga đã câu kết với lãnh đạo của Sở Y tế Tây Ninh thực hiện rất nhiều hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu để công ty NSJ G Group và doanh nghiệp liên quan trúng thầu gây tác hại thất thoát tài sản của nhà nước. Đáng chú ý là cách đây hơn 2 tuần, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã bị C03 khởi tố bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Cũng với các thủ đoạn thông đồng nâng khống giá trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và gói giá thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu. Bà Hoàng Thị Thúy Nga là một trong những tác nhân khiến ông Phan Huy Anh Vũ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã bị C03 khởi tố, bắt giam. Chưa hết, bà Hoàng Thị Thúy Nga còn bị là bị can trong hai vụ án hình sự độc lập khác cũng liên quan đến tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó vào tháng 3 năm 2021, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã bị C03 khởi tố bắt tạm giam cùng với ông Cao Minh Chu và bà Bùi Thị Lệ Phi cùng nguyên nhân là Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ